bạn đã được kênh Nguyễn Chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực F&B. Nếu như bạn đang muốn kinh doanh quán ăn và đồ uống chưa biết bắt đầu từ đâu, đang muốn thay đổi công việc của mình, không muốn đi làm thuê, đang muốn làm chủ uh, về mặt thời gian, làm chủ về nguồn tài chính trong tương lai, tôi có một chương trình đào tạo muốn giới thiệu tới bạn. Chương trình này có tên gọi là nghiệp vụ kinh doanh quán Tomoki Hàn Quốc. Sau khi bạn học xong chương trình này, bạn có thể hoàn toàn biết làm ra các món Tomoki như Tomoki truyền thống, Tomoki sốt công banh, kẹp sợi tôm phi gà cay tôm phi gà sốt phô mai ngoài ra bạn còn ờ, những cách là pha chế ra các loại đồ uống khác nhau như đồ uống từ trà sữa ờ, trà sữa truyền thống trà sữa ngoại hạt khác nhau các dòng đồ uống từ hoa quả như hồng trà lục trà và trà đào các loại đồ uống ờ, từ sữa tươi như sữa tươi hương châu đường đen sữa tươi kem chi sữa tươi kem trộn đường và các dòng đồ uống khác sau khi bạn học xong chương trình này bạn hoàn toàn tự tin để uh, bạn phụ kinh doanh của mình. Đặc biệt bạn được cam kết từ gia đình nguyên cho đến khi nhanh tay đăng ký chương trình này vì số lượng có hạn hẹn lại bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu từ kênh kèm đến